và các bác cũng đã biết cái đồ công chuyện của cái bộ đồ chơi đĩa tài xỉu hai chiều này nó là như thế nào rồi còn bác nào mà muốn được tư vấn hay muốn tìm hiểu thêm các bác cứ liên hệ với em số điện thoại em ở trên màn hình và khi đi chơi tài xỉu bịp đi lắc tài xỉu bịp tại các sòng sới các bác chỉ cần đem được cho mình bộ hột và cái đĩa này vào đây một bộ của nó gồm có bộ hột và cái đĩa này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 và sau đây thì em sẽ test thử cho các bác 10 chén để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi đĩa tài xỉu hai chiều hay gọi là đĩa tài xỉu âm dương này đây ở trên cái đĩa này thì em cũng đã đánh dấu đây có một, có một cái vết như này nó là chiều tài và chiều ngược lại của nó này sẽ là chiều xỉu bây giờ mình sẽ lắc chiều ngược lại trước mình sẽ lắc về xỉu 10 chén thì mình lấy 5 chén xỉu và 5 chén tài xem là nó sẽ được bao nhiêu chén chuẩn nha các bác nhá một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này phản một chén này bốn xỉu này đúng không ạ mình lắc 5 chén xỉu thì bốn chén về xỉu và một chén thì nó ra tài là nó phản một chén tất nhiên là khi đi chơi tài xỉu mình gặp chén phản hay gặp thế hột nó là chuyện bình thường rồi đúng không ạ chứ không có cái gì là nó có thể chuẩn xác cho mình đến 100% được trừ khi các bác chơi đồ camera hay đồ soi xuyên nha các bác nhá và vừa rồi em đã test 5 chén bây giờ 5 chén xỉu đúng không ạ bây giờ mình muốn đánh tài đúng không ạ chỉ cần xoay đĩa lại hất bộ hột về phía này về viền đen này là tài đây là nó sẽ ra tài bây giờ mình lắc thử 5 chén này một tài này hai tài này